ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây dại khờ thôi khi đan bàn tay yêu thương trao hết chi sự lại đây em gầy xem như em trắng hay nỗi buồn em giấu sau lớp bàn mưa gương cười khi biết ngọt ngào đến mấy Thank you.